bạn ơi Và hiện tại là mình đã vào trong một con mini game của server Hero MC BE số 1 Việt Nam các bạn ơi Đây hiện tại mình nói thật luôn nha Không có một cái server BE nào mà xịn bằng server của gọi là Hero Team đó bạn ơi Mình nói thật luôn á Ok thì hiện tại bọn mình đang ở trong một cái mini game có tên là bắn súng các bạn ơi Gun nè bạn thấy không là súng á bạn đó rồi không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, gọi là vào trong cái trò này và chơi cùng với Hero Team anh em Anh em đâu hết rồi mọi người ơi Rồi ok chúng ta cùng nhau vào trong gọi là à, map bắt súng à, số 1 Việt Nam coi vô nào Ok bạn ơi và hiện tại là mình đã gọi là đóng vai cảnh sát nữa bạn ơi Và trong team mình trụi hình như team mình toàn là đồng đội của mình không anh em ơi Kairon nè, Sammy nè, Timmy nè Trời ơi đông quá gì anh Anh là anh cướp Vậy là ăn cướp hả? Ok rồi em sẽ bắn dũng đến dịch

ơi anh sao mấy thằng này nó né đạn kinh quá vậy né đạn nè ui nó chọi bơm kìa anh em anh em nó chọi bơm kìa cẩn thận nha cẩn thận nha bên đây bên đây bơm mùa bơm ăn mày mày, mày mày thì ăn cướp nè ba thằng ấy bạn ơi mình giết được ba thằng luôn nè Ê, ui. ghê vậy ui nó giết mình chết rồi no không sao sao mình hồi sinh được hồi sinh được ok Ui cái map này cực kỳ giống map của đồng kích luôn nha bạn nha, cực kỳ xịn luôn bạn ơi. Mình nói à, thật là nói thật là mình trải nghiệm cực kỳ thích luôn á. Ôi ôi ui đông quá mình gặp lần ba hàng luôn mày ơi cái gì vậy anh cướp xe quá à ok lại nào go go go à để xem coi u à một hàng ăn cướp ui trời ba hàng cướp luôn một mình phong chấp hết mày mày mày mày, mày cầm, cầm dao hả mày ui rồi rồi xong mình mới giết được có một hàng hả bạn ơi mấy các bạn trong đây là chơi có thể nói là gọi là bắn điêu luyện lắm luôn nha không phải bình thường đâu phải là chùm đột kích vô đây may ra mới mới win được bạn ơi ok À, từ nãy giờ mình giết được bốn người luôn rồi. mấy bạn thấy mình xịn chưa? Ok, để xem. Ui, nó kìa, nó kìa, bắn nó. Mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày đông quá, người ta đông quá. Ôi, ôi trời. Anh ơi, sao mà nó cầm dao mà đi ứng giết được em vậy anh? Trời thì chắc là em huyết máu rồi nó lụi em cái em chết rồi. Ok bạn, à. bây giờ là Phong là Phong chơi, Phong cầm dao, Phong chém luôn nha Phong sẽ không gọi là dùng súng nữa để coi coi dùng dao có mạnh hơn nha Ok Bi bi bi các bạn ơi, ok Ê, chém nè <laughs> tính ra là mình dùng dao hay mình dùng súng mình vẫn ngu như thường các bạn ơi tức quá mà mạnh được không đó mày, ơi tôi chỉ được năm mạng luôn khen tôi đi gì Nghe Sam chỉ được 5 mạng luôn hả ghê vậy trời Ui mấy bạn ơi, mình hời luôn nha, server chơi đúng đã luôn mẹ. Đúng là server gọi là BE số 1 Việt Nam gọi là chơi cực kỳ xịn luôn nha. Ui, ui mày mày, nè, chết đi. Okay. Ui, nó chạy bơm nó chạy bơm mọi người cho bơm mù ê trời mình mình bị mù ấy bạn ơi mày mày mày mày, mày trời trời trời bơm mù hả ra rồi ui mày, hả mày double kill luôn này thì từ trong sân mù nhạo ra mày tưởng mày là naruto hay gì mày tưởng mày là cái tung kít hả mày ok cảnh sát Ui. gì mạnh đó mày, mày, mày, cảnh sát là phải mạnh rồi làm sao mà rồi mạnh mà mình mới vừa nói cảnh sát là phải mạnh xong mình chết luôn mày ơi rồi go go go không sao tim cảnh sát vẫn nhiều nè sao bị lỗi anh cầm dao nạp đạn không được anh cầm dao à, sao anh nạp đạn à, em cầm à. dao em giết người luôn cho anh coi nè bạn coi mình cầm dao mình giết người nè ui né nét sau lưng nó chém một hằng hai hằng ui bây giờ mình sẽ dùng chiến thuật để dùng dao đâm đít nha bạn ok mình sẽ đứng đây nè mình chờ mà nó chạy qua mình sẽ đâm đít nó ơi nó trên này hằng trên này hằng trên này tim cảnh sát ngon quá <laughs> mình giết được chín mạng rồi bạn ơi mình giết được chín mạng rồi nha mấy bạn mấy bạn giết giết được mấy mấy mấy mấy mạng rồi mười mạng mười mạng luôn hả cái gì cơ vậy mày nè mày nè qua đây qua đây luồn luôn sao ơi nó chọn bấm mù bấm mù à đâu có gì đâu đâu đâu đâu quá đâu quá ẩu em đều hit shot nè hai cái hit shot đầu chết của em mấy thằng ăn mấy thằng ăn cướp bên đây là cực kỳ gọi là đông đông luôn nha bạn nha thời luôn á đông còn nhiều hơn cảnh sát cảnh, cảnh sát nữa bạn ơi nhưng mà cảnh sát vẫn chiến thắng ha ôi hit shot một thằng nè hit shot hai thằng nè double kill luôn yeah mấy bạn ơi vậy là team cảnh sát đã win rồi bạn ơi và phòng nhìn biết đi top một bạn kia ok bạn ơi và hiện tại là trận 1 là mình đã chiến thắng đây nè đó đội của mình là có có những ai ta Kairon nè, Timmy nè, Sammy với là ai nữa ta? Hình như là có bốn người đúng không? Đó, ờ, bốn bốn bốn bốn bốn đứa bằng mình là giết luôn uh, trưởng trưởng tim luôn, trưởng tim non quá trưởng tim ơi. Trời ơi ok bây giờ nè mấy bạn ơi để cho người tăng thêm phần hấp dẫn thì mình sẽ dùng một cái chế độ khá là hấp dẫn các bạn biết chế độ là gì không đó chính là sơn súng các bạn ơi sơn súng để tăng đam nha ờ <laughs> bạn coi nè đây à đây ở trong này có phần con nè thì hiện tại là phong đang có 20.000 con luôn phong mới nạp tiền đó các bạn ok mình sẽ lít cho người nó sau đó mình sẽ nạp uh, mình sẽ sơn nha ok shop nè uh, shop uh, shop vip luôn rồi mình mua vip luôn bạn ơi không cần mua bình thường ok uh, 50 con 3 ngày 400 con 30 ngày Ok mình mua 400 con luôn Tiền nhiều để làm gì đúng không Ok đi coi coi có gì nè rồi ok, sơn súng mới xong rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ vào trong game nha Thử test súng nha bạn Đó, vào uh, Trời ơi bạn ơi, bạn coi cái súng mình đang cầm trên tay nè Trời ơi, nhìn ngầu hơn mấy cây súng của mấy thanh niên kia nhiều các bạn ạ à. Đó, ok Và tiếp theo đó là à, kiếm à. kim cương Trời ơi bạn ơi, kiếm kim cương bạn ơi, xịn chưa, xịn chưa Ồ mình được chung đội chung với Sammy với lại Kai Kairon nè, ok Anh em đã sẵn sàng để tiêu diệt gọi là băng cướp mít tới dịch chưa nào hãy sàng chưa? Ok, let's go. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình giết băng cướp Mr. Dịch nha bạn nha. Ok. Đó. U, đi thôi đi thôi thôi. Mình sẽ chơi cái trò mà mọi người hay chơi em được kích chính là vòng qua đây. Ui, anh Hiền bắn ghê hết. U, Siro hả? Trời, anh Rô bắn ghê hết anh Rô. Bắn từ từ hết Rô. Ghê ghê ghê ghê. Trời ơi, Rô bắn hết shot từng đứa luôn bạn ơi, kinh khủng thiệt. Ok từ. À, để mình đi qua đây coi. Uầy, ui, con hát cái sao kìa nó chỉ anh cái gì? Ôi, ôi, thằng nào hát cái gì mà chỉ nhanh gì? Rồi thằng nào khác đi chị nhanh vậy đâu Mày chạy nhanh Thằng này chạy nhanh vậy Mày mày mày mày, mày, mày hết chạy nhanh không Tao giấy dao tao chém mày nè Kim dao kia dao kim cương nha mày Mày nè Chết đi Ủa bạn thấy mình ghê không bạn Dao kim cương là chém một phát là chết luôn nha bạn Ủa, ủa. À. Em với Dịch đến cùng lúc với Dịch Gì vậy Water kill Yeah Ôi Phong cỡ headshot vịt What the fuck Ủa em có giết Dịch đâu Em bắn mà Em bắn mà 3kg nè Ai biết ai biết Ok mà.

sơn súng lên cái này ủa, dịch hả <laughs> giật nước các bạn ơi ok mình đã giết được dịch rồi bây giờ mình sẽ chơi chiến thuật là lẻn ra sau đây mình sẽ núp trong đây nha bạn núp trong đây núp trong đây núp trong đây ok không đâu ra đâu có một, có một hàng qua kìa có một hàng qua kìa ờ. bắn đó bắn đó Ê, mày chơi đủ trời <laughs> mình đang ngắm dịch các bạn ơi rồi rồi xong dịch chết này <laughs> ok ui nó qua nhà mình kìa bạn ơi mày qua nhà tao hả mày mày thích qua nhà không thích qua nhà không mày không biết gọi là tao là chùm mà gọi là bắn súng trong đây hả một thằng nè ok thằng tiếp theo à, nè youtuber bắn súng số một việt nam ở đây youtuber bắn súng số một việt nam à đó hai thằng nè đấy thằng thấy mình kinh chưa ok rồi tiếp tục nào qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây còn nào không ờ, không có không có ok anh em tiến lên anh em tiến lên trời server đúng là server số 1 việt nam vô bắn phê quá anh em ơi ok ôi đây nè rồi xong Ngoan rồi, dịch giết em là dịch bị đồng đội em giết lại Ui, ui, ui, đông rồi đi Một hằng, hai hằng nè Ok Ây à. <laughs> Mình bị bắn lén tôi giết giết người rồi Phong ơi, ACE luôn Cái gì? Sam giết lần chín người luôn, ghê vậy Trời ghê ta Bây giờ để xem coi, mọi người đâu Tiêm bên kia đâu rồi, ra đây hết coi Ủa đâu hết trơn rồi Tiêm bên kia đâu Tiêm bên kia đâu hết rồi, nấp hết rồi hả mày mày mày mày nè một thanh nè ok mình sẽ chơi cái trò núp sau lưng này ok núp sau lưng đứng đứng đứng ở trên đây cái trò này mình hay chơi trong đột kích đó nè mình sẽ núp ở đây nè sau đó mình sẽ cầm súng mình ngắm ok để xem coi thành niên hồi hồi sinh cái mình bắn nha ơi một hạng à mày mày mày mày mày mày mày mày hết đèn hết đèn hết đèn mày mày mày mày mày mày mày mày không chơi trò hay luôn kìa trời ơi chết các bạn ơi không giết được thằng nào hết rồi mình tính chơi hai vụ ai vậy đâu mình bị giết chúng chết luôn các bạn ơi

Trời ơi, Mr. Dịch các bạn ơi Trời may quá có anh Siro cứu mình Không thôi mình chết rồi Thôi ơi, anh còn dao chém mình các bạn ơi Ok Rồi, mình sẽ vòng qua đây nha Siro nãy giờ bên team mình hả? Siro team mình, Siro team mình Ôi, Hit shot nè Ok Ôi, tính ra con map đi y hệt như map đột kích luôn bạn ơi, bắn cực kỳ phơi luôn nha. ôi chết rồi, còn 4 kill nữa. Bên đây nè, bên đây nè. Mày mày. Ai à. Được không? Chết queo luôn bạn ơi. Còn có 50 giây nữa à, nhưng mà team mình vẫn thua team bên kia năm mạng bạn ơi. Cố lên, cố lên không ơi, cố lên, cố lên. Toan rồi, thua team bên kia năm mạng lận Vậy kỳ này chết rồi, Toan rồi Không sao, không sao, cố lên, cố lên Vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian Ui, nó kìa Mày, mày, mày, mày, đứng lại mày Đứng lại Ui, sao đèn, hết đèn Lật kèo, lật kèo, lật kèo Chết nữa rồi các bạn ơi Toan rồi Ôi Ok Bên nào, bên nào, bên nào, bên nào Bên nào, bên nào còn nào không, còn nào không Để qua coi ai thằng nào cầm dao kìa thằng nào cầm dao kìa mày hả mày ồ mít dịch à hóa ra mít dịch cầm dao giết người à à thằng này qua đây cầm dao đúng không mày hit shot nè cậu ba rồi ơi cậu lên còn 6 giây nữa hơi thua rồi làm sao win được thua tiêu rồi ai thua các bạn ơi Mặc dù là Phong đã sơn súng rồi nhưng Phong vẫn thua bạn à Trời là trời đúng là không có bao giờ có chuyện sơn súng mà tăng đam Thật là phi logic quá bạn ơi ok Nhưng mà thôi không sao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 I love bye you bye. À quên con này nữa Yêu anh em phải nồi Thiếu con này là không được <laughs>